bảy thần kiếm bí ẩn có thật trên thế giới. Chém sắc như chém bùn ban cho người sở hữu sức mạnh của hàng vạn người. Cầm thần kiếm trong tay, chủ nhân của nó có khả năng đánh thắng mọi trận chiến và đặc biệt đây là những thanh kiếm có thật trong lịch sử và chúng vẫn còn được lưu giữ cho đến ngày nay trong các bảo tàng trên khắp thế giới. Thanh kiếm Kusanagi, một trong tam chủng thần khí của Nhật Bản. Theo truyền thuyết, Thanh kiếm Kusanagi được tìm thấy trong xác của một con rắn tám đầu. Trong truyền thuyết, con rắn tám đầu này được gọi là Yamata no Orochi. Trong những năm tháng hoành hành, Yamata no Orochi tấn công một gia đình Nhật. Nó đã ăn thịt bảy người con gái trong gia đình. Người cha trong nỗ lực cuối cùng đã kêu gọi được kiếm sĩ tài ba cũng là thần gió Susanoo để tiêu diệt Orochi. Susano ban đầu cũng thất bại trước con quái vật này. Sau đó, người cha tỏ ý muốn gả người con gái cuối cùng của mình nếu Susano đánh bại được con rắn chấp nhận thử thách, thân gió Susano dùng đến những chiếc bát rượu gạo khổng lồ để nhử tám đầu rắn. Sau khi con rắn ăn no say và nằm ngủ, Susano âm thầm chặt từng cái đầu một của nó bằng thanh kiếm của mình. Susano còn chặt đứt đuôi rắn để đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Đó cũng là lúc Susano tìm thấy Kusanagi ẩn trong đuôi rắn. Thanh kiếm này sau này đóng vai trò quan trọng trong tín ngưỡng Nhật Bản. Kusanagi được coi là biểu trưng của hoàng gia Imperial Regalia Nhật Bản và là một trong những biểu tượng nữ thần mặt trời. Hoàng gia Nhật Bản sử dụng nó làm biểu tượng của quyền lực thiên liêng và dùng để cai trị thần dân. Thanh kiếm này được cho là đang ngự trong ngôi đền Asuta thuộc tỉnh Nagorno, nhưng sự hiện hữu của nó không được công bố với công chúng trong suốt nhiều thế kỷ qua. 2. Thanh kiếm huyền bí Durandal Thanh kiếm của hiệp sĩ Roland, một trong những đặc điểm đáng nhớ về thanh kiếm Durandal là nó mang nhiều thần tích của cơ đốc giáo. Durandal còn được miêu tả là một vũ khí không thể bị phá hủy. Khi không còn gì để mất, Roland đã cố gắng phá hủy kiếm Durandal để ngăn nó rơi vào tay kẻ thù, nhưng thất bại. Theo truyền thuyết, nỗ lực phá hủy kiếm Durandal của Roland đã tạo nên một khe hở La de Roland rộng 40m và cao 100m ở Pyrenees với kiếm Durandal. Roland đã mang nhiều chiến thắng về cho vua Charlemagne, trải dài từ Pháp Ý cho đến Scotland và xứ Wales. Tại Roswell, Roland có thể đẩy lui quân Hồi giáo, có sức mạnh gấp trăm lần lực lượng chính của vua Charlemagne bằng kiếm Durandal. Ông đã tiêu diệt phần lớn kẻ thù và thậm chí chặt đứt bàn tay phải của vua Marshal Saracen và chặt đầu con trai nhà vua Trusilliu khi Roland không thể hủy đi Durandal ông quyết định giấu nó dưới thân thể trước khi chết. Trong một truyền thuyết khác, Roland đã ném Durandal lên trời và nó cắm vào một mỏm đá ở Rocamado, nơi hành hương, cách Tolo 160 km về phía bắc. Du khách tới nhà thờ Đức Bà Jubel de Notre Dame ở Rocamado có thể nhìn thấy một thanh kiếm sắt mắc trên mỏm đá trên cánh cửa nhà thờ. Một số người tin rằng đây thực sự là thanh kiếm của Roland và thậm chí nó còn được xích lại để không ai có thể lấy cướp. Năm 2011, giới chức trách đã di chuyển thanh kiếm khỏi vách đá và bảo quản trưng bày nó ở bảo tàng Cluny Paris. Thanh kiếm bị huyền rủa Muromaset Muromaset là một thanh kiếm cổ của người Nhật Bản và có sức hủy diệt ghê gớm mà bất kỳ ai cũng muốn sở hữu. Có rất nhiều câu chuyện về những người sử dụng thanh kiếm Muramasa trở nên điên dại. Do đó người ta cho rằng nó là vũ khí bị nguyền rủa. Theo một truyền thuyết khá phổ biến, Sengo Muramasa sống vào thời Muromachi, sinh năm 1336, mất năm 1573 và theo học nghề rèn kiếm katana từ Masamune. Có những tin đồn về lời nguyền đen tối được đặt trong các thanh kiếm do Muramasa làm ra. Musamara đã cầu nguyện với bất cứ ai lắng nghe rằng hãy biến những thanh kiếm của ông ta trở thành kẻ hủy diệt vĩ đại. Một truyền thuyết kể rằng quỷ dữ đã nghe thấy lời cầu xin nọ và giúp ông được toại nguyện. Nhiều lời nguyện bắt đầu xuất hiện, những thanh kiếm có xu hướng chiếm hữu chủ nhân của nó, khiến họ trở nên cuồng loạn khi chiến đấu. Có người cho rằng chúng ban cho người cầm kiếm sức mạnh siêu phàm và khiến họ không cảm thấy đau đớn cho dù có bị thương. Cũng có tin đồn, những thanh kiếm nọ mang lại cho người sở hữu kiếm thuật vô song siêu việt. Ngoài ra, cũng có một giai thoại kể lại chuyện Marumasa đã thách đấu với thầy của mình là Masasune xem ai là thợ rèn kiếm vĩ đại nhất. Cuộc thi diễn ra như sau – thanh kiếm của mỗi người được cắm xuống một con suối với lưỡi kiếm đối diện dòng chảy. Khi ấy, thanh katana của Muramasa cắt xuyên mọi thứ đi qua nó, kể cả cá và lá cây. Ngược lại, lưỡi kiếm của Masasune lại không cắt bất kỳ thứ gì. Mặc dù vậy, Masamune đã được tuyên bố là người chiến thắng. Vì lưỡi kiếm của Muramasa khát máu và chém giết một cách bừa bãi trong khi kiếm của Masamuni không làm tổn thương những sinh vật vô hại. 4. Thanh kiếm của Việt Vương Câu Tiễn Năm 1965, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một thanh bảo kiếm trong một ngôi mộ cổ gần 2.000 năm tuổi. Nhóm nghiên cứu đã rất kinh ngạc khi lôi ra khỏi chiếc hộp một thanh kiếm bằng đồng với bao kiếm được bảo quản hoàn hảo. Khi thanh kiếm được rút khỏi vỏ, người ta thấy lưỡi kiếm không hề bị sỉ, dù đã bị chôn trong một môi trường ẩm ướt được hai thiên niên kỷ. Sau khi nghiên cứu các họa tiết trên thanh kiếm, họ đã kết luận rằng đó là kiếm của Việt Vương Câu Tiễn, có chiều dài tương đối ngắn hơn so với các thanh kiếm tương tự trong lịch sử. Kiếm Câu Tiễn là một thanh kiếm đồng với hàm lượng đồng cao, giúp gia tăng độ bền dẻo và do đó khó gãy hơn Lưỡi kiếm được làm bằng thiết, làm cho kiếm cứng hơn cũng như duy trì được độ sắc bén. Ngoài ra, trong thành phần thanh kiếm còn có một lượng nhỏ chất sắt, chì và lưu huỳnh. Và nghiên cứu đã cho thấy có một lượng lớn lưu huỳnh và đồng, sunfua, tạo cho thanh kiếm khả năng chống gỉ. Những thí nghiệm cũng cho thấy những người thợ rèn kiếm trong vùng đất của nước ngô và nước Việt ở miền Nam Trung Quốc trong thời Xuân Thu đã đạt đến một trình độ luyện kim cao, cho phép họ kết hợp các loại kim không gỉ vào lưỡi kiếm, giúp chúng tồn tại qua thời gian trong trạng thái tương đối nguyên vẹn. Thanh kiếm được Bảo tàng Cung điện Quốc gia tại Đài Bắc Mượn, nơi nó được trưng bày cho đến hết năm 2011, cùng với các hiện vật đồng khác từ cuộc khai quật thanh kiếm này hiện đang thuộc quyền sở hữu của Bảo tàng tỉnh Hồ Bắc. 5. Thanh thần kiếm Thuận Thiên Nhắc đến thần khí hoặc thần kiếm thì Việt Nam chúng ta cũng không hề kém cạnh các quốc gia khác. Bên cạnh nỏ thần của An Dương Vương trong truyền thuyết thì Việt Nam còn nổi tiếng với thanh thần kiếm Thuận Thiên của người anh hùng khởi nghĩa Lam Sơn, vua Lê Thái Tổ Lê Lợi theo truyền thuyết, khi nước ta còn đang bị nhà Minh xâm chiếm và cai trị, Lê Lợi cùng nhiều chí sĩ yêu nước khác đã tham gia nhiều cuộc khởi nghĩa chống lại quân Minh. Để giúp đỡ người Việt, Đức Long Quân đã hiện thân và ban cho Lê Lợi thanh thần kiếm thuận thiên. Sở hữu thanh thần kiếm này, Lê Lợi đã thống nhất các nhóm quân khởi nghĩa, đánh bại hoàn toàn quân Minh vốn có sức mạnh lớn hơn quân đội của ông hàng chục lần. Theo sử sách ghi lại, vào tháng 4 năm Mậu Thân 1428, Lê Lợi khi này đã lên ngôi vua. Nhân một buổi đẹp trời, vua ngự giá ra chơi Hồ Tá Vọng, còn gọi là Hồ Lục Thủy, vì nước xanh sẫm. Thuyền rồng vừa đến giữa hồ, bỗng dưới nước nổi lên một rùa vàng rất to. Rùa bơi đến trước thuyền rồng, cúi đầu như có ý bái lạy và cất tiếng. Việc nước đã xong, xin bệ hạ hoàng kiếm, hoàng lại kiếm thân. Khi đó, nhà vua liền phán. Khi ta dựng cờ khởi nghĩa, Đức Long Quân đã cho ta mượn thanh bảo kiếm. Nay, việc lớn đã xong, người sai phái sứ thần đến đòi, ta đã trao trả lại. Vua tung gươm rùa vàng liền đớp lấy lặn xuống nước mất tâm. Từ đó Hồ Tá Vọng cũng được đổi tên thành Hồ Hoàng Kiếm, một địa danh nổi tiếng còn tồn tại mãi cho đến ngày nay. 6. Thanh kiếm Joyce Thanh kiếm Joyce được đặt tại bảo tàng Louvre là một trong những thanh kiếm nổi tiếng nhất trong lịch sử. Hầu hết các ghi chép đều liên hệ thanh kiếm này với Charlemagne vĩ đại, vị vua của người Franc. Thanh kiếm Troyes được cho là sáng như ánh mặt trời và có khả năng thay đổi màu sắc 30 lần trong một ngày. Câu chuyện bắt đầu vào năm 802. Truyền thuyết kể rằng thanh kiếm Troyes, có nghĩa là vui vẻ trong tiếng Pháp, đã được thợ rèn Galas nổi tiếng cặm cụi 3 năm để hoàn thành. Thanh kiếm được mô tả với sức mạnh ma thuật, sáng hơn cả ánh mặt trời và có thể làm mù mắt kẻ địch. Bất kỳ người nào giữ thanh kiếm huyền thoại này sẽ không bị ngộ độc. Hoàng đế Charlemagne khi đang trở về từ Tây Ban Nha đã dựng trại nơi thanh kiếm được khai sinh và lấy được nó. Người ta còn sử dụng tên của thanh kiếm này để đặt cho một thị trấn. Sau khi hoàng đế Charlemagne qua đời, thanh kiếm Troas huyền thoại thường được sử dụng trong lễ đăng quang của các vị phu Pháp. Vào đầu năm 1271, hai thanh kiếm có tên gọi Torres đã xuất hiện trong nghi lễ đăng quang của các vị phu Pháp. Một trong hai thanh kiếm được cho là thuộc sở hữu của tòa thánh La Mã trong nhiều thế kỷ. Thanh kiếm Vunsi là thanh kiếm của lãnh tụ Hồi giáo Aras Ali. Im em họ và con rể của nhà tiên tri Muhammad. Đây cũng là một trong những thanh kiếm nổi tiếng nhất, được mọi người tôn kính và ngưỡng mộ trên thế giới Hồi giáo. Trong một số tài liệu cổ ghi lại, nhà tiên tri Muhammad vì ngưỡng mộ quyền lực và sức mạnh của Ali trên chiến trường nên đã trao kiếm Zulfiqar cho Ali trong trận đánh Uhud. Uhud. Truyền thuyết nói rằng Ali đã sử dụng thanh kiếm trong trận chiến Hào, một cuộc vây hãm thành phố Madina nổi tiếng. Trong trận chiến, Muhammad, Ali và các cận vệ Hồi giáo khác đã đào các chiến hào để bảo vệ Medina chống lại lực lượng kỵ binh liên minh lớn hơn nhiều. Một số bản vẽ lịch sử mô tả thanh kiếm xẻ mũi hình chữ V. Theo tín niệm của giáo phái 12 Imam dòng Sikh, thanh kiếm Zulfiwa Viwa còn tồn tại đến ngày nay và được Imam Muhammad al-Mahdi gìn giữ. Thanh kiếm Wunsiwa là một phần của thánh thư nổi tiếng Anfar, Ansafu, Al-Jafar. Thanh kiếm này trở thành một biểu tượng trong văn hóa Hồi giáo và được mọi người tôn kính ngưỡng mộ.